ok chưa ok chưa ok chưa mình từ từ bạn ơi từ từ bạn ơi từ từ bạn ơi đúng ông đặt thằng em tôi à nãy nãy em chơi ai cho ông đặt thằng em tôi ai cho ông đặt thằng em tôi ok cho bạn kia rồi bạn kia ok chưa ok đầy luôn bạn kia rồi mất bé nha Chờ, ok chưa ok chưa ok chưa đúng rồi à, hiện, tại á đây như ờ, mình giải thích cho anh em biết là vì sao bây giờ anh em nếu mà chiều nay mọi người nào mà có theo dõi cái giải đấu VCSA á thì anh em có thể thấy là hiện tại Nearly đang hot pick tức là bên bên ờ, bên team nào mà người ta không cấm Nearly thì sẽ bị lấy tức là trong Nearly hiện tại bây giờ á anh em cứ để ý là nhưng mà khi mà pick con Nearly thì lúc nào có thêm một cái CC cấm như như ra kiểu pan theo hôm nay hôm hôm hôm nay thì nó cầm pan theo còn Levi nó cầm uh, nó cầm con gì nhỉ con con Nearly Đấy, Derby cộng Nearly cộng đội 1 cộng Pantel những cái hai cái cặp đôi này hai con này nó sụp snowball rất là tốt thứ nhất ngày nó sụp nó snowball tốt thứ hai á nó clear đường nhanh khi anh em hiểu khi mà con Nearly nó lia hết cái vòng đường nhanh á thì nó sẽ qua bên đường đối phương nó kiểm soát nó cướp nó ăn mục tiêu ví dụ như là ăn rồng ăn thứ giả nhưng mà ở cái đấu giải á cái đấu VCSA á mà khi mà lấy được con sứ giả sớm là ngon lấy được trụ đầu trên mình tiền nè rồi à, được cái cái cái tầm nhìn là rất là nhiều lợi thế để thành ra cái con ly hiện tại là đang đang hot pick rất là cao nói chung anh em cứ để ý à, trận nào mà mà không cấm ly là là được pick liền được pick liền ngon anh em ạ có mà bạn nào donate là mình à, mình cảm ơn à nhìn như này nè mình mình nói cho anh em hiểu win được win được ờ lại đây dùng mình em ơi trái hạt anh em ơi trái hạt trái hạt chơi dữ à. thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy cái bùi win chưa hửi đi anh em hửi đi à. giọng biết bơi đâu có bơi đâu nè em giọng nghe trời ơi đây đây phải găng phải găng bạn hiền của tôi đầu tiên có hiểu không đánh bạn hiền ơi quật nó luôn bên vô đít nó ra mấy mạng là đi có tình thường ok chưa ok dạ. chưa ok chưa chứ giấy thì ok chưa làm lại làm lại làm lại làm lại bao nhiêu mạng rồi em ơi á anh em ơi tính tính giúp diễn đề hồi nãy mình mình quên đếm mạng rồi anh quen đếm kiếm mà em từ bạn ơi từ từ bạn ơi từ từ bạn ơi đúng gì gì ông đánh thằng em tôi à nãy nãy em giờ ai cho ông đánh thằng em tôi ai cho ông đánh thằng em tôi nghe má tự nhiên này nó mới mới vô tôi đi được chạm dạ, đánh thằng em tôi ok luôn ừ. sao nào sao chơi bộ của mình luôn đó à, mấy cái à. ông bây giờ ông bầu thích là chửi thôi chửi là phải nghe thôi ông bầu mà ok cho bạn nhi rồi bạn nhi ok chưa yeah. Dạ. Thôi, không không không có nhận kèo chấp nít ba chấp nít là sư phụ luôn chưa chưa chưa chưa phụ kích động luôn kích động về đường đi qua qua chắc ba mạng là sắp đi rồi sắp đi đến nơi đêm qua mới bắn con ờ, cô cô mình đấy ra mới dần Thế là đêm qua có vua hoàng đế chứ không là đi luôn rồi Đây đây đây bạn Nhi ơi bạn Nhi cứ yên tâm Đấy Không bé thôi em ơi Chơi luôn bạn Nhi ơi Em rồi mất bé nhà anh em Rồi ok chưa ok chưa ok chưa Đúng rồi Ôi vãi nối Anh tưởng em đánh Đấy Vô cướp luôn ta không bớt anh em Mà công nhận hôm nay hôm nay mấy việc trước khó giết Ui Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại Địa đánh rơi mà Nam Còn lát nha Còn lát là chịu Đây đứng đây đúng không Góc này mặc khô của tao ơi Nó bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ Ui ui ui ui Hay quá tao Đâu đi để đen quá À, nếu hiểu chìm bên uh, Facebook của chị ra đề cho anh Hiếu thì chị có thể qua về Facebook kiếm uh, Nili Lê à, Hắc Đầu nha Dạ đừng có đòn nha, đừng có đòn nha Một mạng 5k anh, sao? Dạ đừng có đòn nha Chơi rồi, chơi chơi ngon sao không chơi Ngon mà, kèo nào một mạng 5k đúng không? Là một đêm đánh là là được con cua hoàng đế rồi Một đêm ừ, đánh là dư thích con cua hoàng đế nhưng nhưng mà tiền phí giới thiệu kèo là trăm k nha được không? Ông gửi cua hoàng đế, được cua hoàng đế cho em một nửa Cho em một cái càng Cho em một cái càng Thôi không có Một cái càng luôn Đi ra, đi ra Gam cô dơ tên này Mấy ông này cứ gặp tôi hoài Gam có điều anh rồi Anh em hãy giờ xin lỗi đi rồi nhá Mình xin lỗi đi đàng hoàng rồi nhá Gọi là gan ngủ cam kiếp các kiểu mẹ mấy mạng năm mạng liền bốn mạng liền coi như là lời lời phim đổi nhà nào nếu bây giờ không có gương mình cũng khó đánh sai có vé nha sợ lời xin lỗi ngọt ngào bình bình bình mới không biết rồi ra ra ra Bỏ sữa giờ đúng không? Đấy. Ủ ủ ủ ủ. Từ từ nó chuẩn bị tóc biến. Ờ nó hết tóc biến rồi nè. Hết tóc biến. Ui. Đó giờ vừa nhấp nhà cho nó ấy cho nó dĩ. Con này chín à. Ờ nhấp nhả cái ăn cái chói chết luôn. Thấy sụp vô mà. Ui. Nó đã mất gì đâu hả? À, cuốn à? Thôi. Thôi bỏ thôi bỏ Ôi em quá nhỉ Tính mẹ vừa nổi á <laughs> Hiện tại giờ mình chuyên cho anh em xem Chứ à, đâu còn đánh gì nghiệp đâu Ê anh em ơi anh em ơi Anh em Nè nè Di ơi Di ơi Di ơi Di ơi Anh em ơi Di vô là chơi luôn đó Di ơi Đúng rồi Vậy nhưng mà mình chết rồi Nó đánh chắc tài quá đúng rồi nè biết biết nó đẹp mà thôi thôi ok ok ok ok ok con kêu rồi quá kìa con muốn làm chơi không không con chơi đi chơi theo yêu cầu luôn rồi khó lên luôn bạn ơi bạn ơi theo tôi đến ở đây huyết này gà quá không không không đi chung đâu đánh luôn á hả đánh luôn á hả ghét đốt nha em thấy thấy ổng chói ghê không bạn hiền thấy ok chưa tin tin tưởng đồng đội chưa bạn, bạn hiền nói gì để tôi vui đi đó Trời ơi, quay xe thôi, quay xe nè Bạn Hiền nói gì Không có quay xe gì đó, nó nhà nè Bạn Hiền nói câu gì để tôi vui thì Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi Bỏ, bỏ, bỏ, bỏ bỏ bỏ em người ta kia là là bạn hiền bỏ người ta hiền thì hiền như gặp đồng đội kia người ta dí phải bỏ thôi bạn bạn này như này là chết rồi đây mà alo nói gì đi quả ông nói cái gì đi để tôi gọi là bước anh ấy đi ờ, ông à má ông này ông này dạ, đi giờ dạ, anh em IG này với giá hắn điệp mượt đó đúng rồi ông mượt mà nhưng mà mình thích uh, chơi uh, con ờ, IG kiếm gì á quên bà tên ánh kiếm à nó giết phát người ta bị nhầm mà bị nhầm rồi anh hiếu nó chịu vui quá hả bị nhầm skill rồi không nôn được tí em Hello, xem lại mạng nôn sáu à ô, ô, ok ok ông ơi không sao đâu rồi ok ông ơi tôi biết một cái là ông này lên bảng điểm số với tôi liền tôi nói sai một câu sao tôi chết một chị đa quá ta thằng thằng sau rồi thằng sau luôn rồi tôi nói tôi nói sai một từ thì càng càng càng không kia nữa tôi up game luôn Thôi ông nhầm ông nhầm từ nó gãi game đi đây lên nè lên nè chết đợi tụi nó chết rồi thôi ông này ông này ông này cắm má cầu nguyện cái này mắt nhiều nhỉ ông cắm mắt cầu nguyện mà anh à không biết ông chết rồi Cậu mắt ờ, cắm mắt để thêm ít ít đồng à nè nè nè nè nè nè em em em bước lên nha từ từ thôi từ từ thôi giờ nè tiền nhiều lắm tiền này đủ mua con uh, cua luôn ấy này cua tao quay được ba phát á đâu có quay ba phát đâu ông ơi quỳ ờ, nó game này là game 74 anh em nhé Game 74 nhé Máu, máu, máu, máu Ok vô, ok vô, ok vô Lên, Tú liền, tú liền Tú ông luôn Quy chết ghép rồi, Quy, đúng rồi Quy, mình, mình, mình, cái Quy con này là chết ghép là mà Quy mình nói nó sai em ấp chim luôn nói sai câu nào ấp chim luôn mình quen anh hiếu là do kèo đang ờ, đấu á lúc đó mình cũng gặp anh hiếu không nói chuyện thôi liên quan kêu đi chung anh em nha vô này vô này vô này vô này mẫu không à Và vâng gỡ vâng ra hết vâng ra nha Giờ lên phá nhà kia luôn anh, hai nhà lớn dữ vậy không? Nó ra rồi, nó ra hết năm rồi, nó ra hết năm rồi, bỏ Combo như thế mình làm được mà mình không chơi mình làm được Tôi tự gì đâu người ta nhanh tay người ta bấm kim ờ, quen á người ta kim quen người ta nhanh tay một đường này ông chán sống rồi đây ông ông ông ông không thành mà rồi cháo rồi giết luôn không đá nha không vào đó em ơi xin chào em ơi em đây anh đây đã đây mút máu à máu à máu à máu à kia chết luôn rồi chết luôn rồi chết luôn rồi không cái em ơi không cái em ơi hút em sứ giả ơi em sứ giả ơi đúng rồi bữa nay sứ giả hút ba phát luôn vậy sao rồi tình tình tình giờ tình giờ người nhìn sứ giả cứ nhập ngoài chạy ra sứ giả này là con sứ giả tuyển anh em nha sứ giả tuyển trong tuyển lên lên facebook mình có để với phần mô tả nha anh em ơi